mình là bác này và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách những cái cỗ redstone đơn giản nhất thì ở thì ở đây mình chuẩn bị một số thứ cho tính số cỗ máy ta sẽ bắt đầu vào build các bạn sẽ đạt tầm 6 lớp đặt hai cái piston lên ở hai đầu đặt cái lốc bất kỳ đặt đầu bên này rồi bốc đá đỏ rồi lại block kia đấy bạn cầm cái thùng cái barrier wheel này đặt đặt đây cái ờ, phễu đặt, ờ, đây và ờ, lại đặt thêm cái bao ở đây Đấy, xong bạn có thể đặt bạn sẽ đặt hai cặp đây một cặp bên đây rồi xây xây một cái cổng bước cuối cùng các bạn cần là bạn cần lấy một, bất kỳ ở đó lấp kín lấp kín hết chỗ này lại thế là hoàn thành xong của của mấy đếm đếm thời gian rồi các bạn hãy cho cái world đất gần đây nha giải thích nguyên nhân cổng này khi mà bạn đi qua cái cổng này đấy, thì nó sẽ chạy thì từ từ nó chạy trên thùng này rồi khi ra lại cái cổng này thì thấy nó sẽ ngừng chạy với với cái máy cũng với đến thời gian này bạn có thể áp dụng để làm một số cái mini game đơn giản với bắc cua hay như như bên này chẳng hạn giờ mình sẽ trải nghiệm cho các bạn luôn mình sẽ chạy thử cái um, bắp cua này đây rồi đó đây xem kiểu của mình là 30 giây đây sẽ là kịch bản xây thêm kịch hai là kính cao ở đây bạn cái vũ khí có sức công phá cực kỳ lớn đó chính là máy bắn fireball liên tiếp đây là mẫu mình sẽ mình có xem trên phân tích view mình cũng có chuẩn bị cho mình một cái máy cảnh bị cảm ứng một cái diffuser hai máy cảm ứng hai cái diffuser hai cái piston ờ, dính hai lúc đó đỏ năm cái ờ, một resto Sebelum ambil peti Supaya Mungkin gas Kami Ik Hai boom Ini sudah Ada selesai Mungkin kita Campur blok Rồi Cắm hai cái bức redstone đây Đặt redstone Đi trên Đi tắt hết Đặt thêm sáng đặt, đặt lên bạn đặt cái cần gạt đây cần gạt lên để ngừng lại và tiếp tục là đặt hai cái pit tung dính hai nút ghi trên này rồi đặt cái máy cảm ứng như để cái mặt nó quay vào cái phần block bất kỳ này bây giờ hai cái sensor ở đây rồi các bạn hãy lấp đầy cái đống này bằng bằng dạ, bùn rồi đấy đây thế là cũng đã xong thứ vũ khí hủy diệt trong một thứ vũ khí hủy diệt trong này khi mà các bạn sẽ kết thúc tại đây rồi nếu các bạn thích đừng quên để lại một nút subscribe và để thêm một nút like để đăng ký ủng hộ kênh mình nhé nếu bị video đạt được tầm 10 đến 10 đến 20 like mình sẽ làm đến tiếp theo của của Minecraft những công những công trình ok thôi hẹn gặp lại các bạn 음, 위, 위로 해서 그래서